ta cùng tìm hiểu cụ thể ví dụ số 1 sau đây các em hãy chú ý chú ý ví dụ này à, ví dụ 1 này cho hình chóp tam giác SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A à người ta cho cạnh AB bằng A cạnh AC bằng 2A và cạnh bên SA là vuông góc với phần đáy và đồng thời cho SA bằng A thể tích của khối chóp SABC là đó bài toán cho chúng ta bốn kết quả như này thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ cùng vẽ cái mô hình như sau này hình chóp SABC đúng không nào tam giác SABC SA vuông đáy thì em vẽ SA như này đúng không SA vuông với đáy trước vậy như thế đó rồi đây đó đây là mô hình hình chóp SABC có SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Nào bài toán cho chúng ta những cái gì đây? AB bằng A, cạnh AB bằng A. Đó. Cạnh AC bằng 2A. 2A. Tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh A. Đó. Cạnh SA vuông với đáy và SA cũng bằng A. Thì bây giờ chúng ta cần phải tính chiều cao Chiều cao của chúng ta đây là gì? Chiều cao là SA, SA bằng A rồi. Ok. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng tính diện tích của tam giác, đúng không? Đấy là tam giác ABC. Mà tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh A. Như vậy diện tích của tam giác vuông bằng 1/2 AB nhân với AC. Được chưa nào? Bây ta tính cụ thể đấy nhá. Thứ nhất này, chiều cao của chúng ta là SA là chiều cao sẽ bằng A. Thứ hai chúng ta cùng tính diện tích của tam giác nào. Diện tích của tam giác ABC. Tam giác ABC là tam giác vuông tại đỉnh A. Như vậy diện tích sẽ bằng 1 phần 2 AB nhân với A. AC. Đó ta tính luôn ra. Đây em thấy này. AB bằng A. AC bằng 2A. Như vậy uh, chia cho 2 nữa thì bằng A bình phương. Đó, được chưa nào? Bây giờ ta chỉ cần sử dụng trực tiếp công thức tính thể tích khối chóp. V của chóp, V của S, A, B, C. Đó. Bằng 1 phần 3 chiều cao nhân với diện tích của đáy. Chiều cao là SA nhân diện tích của tam giác ABC. Đó, thầy nhắc lại công thức này cho các em nhé. Và bây giờ chúng ta chỉ cần thay số vào 1 phần 3. A, SA thì bằng A. À, gì nhỉ? Tam giác ABC diện tích bằng A bình. Như vậy là A mũ, mũ 3 đơn vị diện tích. Bài này vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần áp dụng trực tiếp công thức là xong nhé. 1 phần 3 A mũ 3. Như vậy ở trong ví dụ số 1 chúng ta sẽ chọn được đáp án